Rồi và bây giờ tôi sẽ demo cho lớp học chúng ta này và các bạn bấm cho tôi à, số 5 đi Số 5 để tôi à, demo nào Để vô cho bạn là cái chiến dịch là chiến dịch tương tác nào Ok Rồi bây giờ như này Tôi sẽ demo cho anh chị một chiến dịch là chiến dịch tương tác video Đúng không? Thì để tạo chiến dịch tương tác Nhắc lại này Tương tác để khách hàng họ tương tác với video của các bạn là video này video vào Video vấn đề các bạn nhé Đấy các bạn đã học cái lớp video rồi Thì các bạn biết cách rồi đúng không? Bước 1 là các bạn bấm vào phần tạo này Và sau đó là gì? Ở đây chúng ta có các mục tiêu chiến dịch Thì là các bạn nhìn thấy chữ này Lượt tương tác của tôi này Bấm lượt tương tác nha Rồi sau đó các, các bạn kéo xuống dưới này Các bạn sổ ra bấm vào phần đặt tên chiến dịch này Rồi bây giờ tôi đặt tên chiến dịch như sau này Chiến dịch là mình ghi rõ là tương tác này Tương tác video à, Nhóm này 1A phẩy một b luôn các bạn nhá một b là nhóm thì không target thả đấy và cho pet nào pet phạm thanh bình phạm thanh bình này một pet chính của tôi còn pet phụ là là pet đăng quảng cáo rồi nhá do cho, cho tôi bôi đen kiểu này bôi đen này tôi bấm chuột phải copy này tôi dán vào đây các bạn này rồi pass vào đây này và chỗ phần quảng cáo vậy tôi dán vào đây này tôi pass vào đây này và tôi bấm tiếp tục đó tiếp tục các bạn nhé Rồi ở phần này Hạng mục quảng cáo đặc biệt Thì cái này các bạn không, không, không quan tâm này Nếu các bạn bấm sổ ra này À nếu các bạn muốn quảng cáo việc làm Tuyển dụng, nhân sự Hoặc là tiến dụng Hoặc là nhà ở Thì bạn hoặc là vấn đề xã hội Thì bạn chọn nhé Thì cái này là một cái phần là uh, Các bạn không quan tâm Đó Bỏ qua Đấy nhé Rồi chiến dịch này Cách mua đấu giá Đúng không? Đấu giá hoặc là gì tất cả chúng ta đấu giá hết các bạn nhé nếu các bạn bỏ nhiều tiền thì là sao mức độ hiển thị nó ở trên gì ở trên Facebook đúng không nó sẽ hiển thị nhiều hơn đối thủ chẳng hạn đó hoặc là sao là một số anh chị nghe thuật ngữ bị voi đè đúng không là thuật ngữ quảng cáo trong những dân quảng cáo chuyên nghiệp bảo em bị voi đè voi ấy, là cái đội là đội gì nó chạy bùng các bạn nhé chạy bùng ngân sách cao ngân sách lớn đấy ví dụ tôi bán giảm cân chẳng hạn đúng không mà một ngày tôi chạy ngân sách là 500 000 đồng cho chị chín chẳng hạn nhưng mà có thằng nó bán giảm cân nó nó chạy bùng nó có tài khoản tài khoản chạy nợ bạn nhé nó nó nó dồn cả 100 triệu ngân sách một ngày thì nó phủ hết thị trường các bạn nhé gọi là voi đè nó đè mình chết ngay đúng không là cái thằng bùng đấy gọi là voi đè thì phần này là phần đấu giá đấy đấu giá thằng nào lớn thằng nào gì thằng nào khỏe nhưng mà có cách các bạn các bạn học tôi là kẻ bị voi đè là bạn vẫn có cách để bạn chiến thắng nhé miễn sao nội dung chúng ta thì viral ok không mục thứ chiến dịch là mục bước lượt tương tác là đúng rồi và sau đó các bạn bấm tiếp tục giúp tôi bấm tiếp này ở phần gì lượt chuyển đổi này đến phần nhóm quảng cáo này các bạn chú ý này à, nãy này bạn để ở góc bên bên trái mình có cái gì à đây trên trên là trên đỉnh này trên đỉnh là phần quảng cáo này chiến dịch quảng cáo này xong hàng số 2 là đến nhóm quảng cáo các bạn nhé hàng số 3 là bài viết quảng cáo này đấy bây giờ nó hiển thị cái màu xanh xanh như này này là chúng ta đang đang làm việc đến phần nhóm quảng cáo này vì là tên nhóm quảng cáo này đó ok thì các bạn là vị trí chuyển đổi đây các bạn chọn tôi là trang trang Facebook nha đây này thu hút mọi người tương tác với trang của bạn ok không à không đây này tên trên quảng cáo của bạn các bạn chọn hàng số 2 này thu hút mọi người xem video hoặc tương tác với bài viết sau đó các bạn nhé nếu chọn trang là chọn gì chọn like page ấy. Đấy, chọn like page follow page thì các bạn chọn đây là mục tiêu chúng ta là gì tương tác bài viết với video à tương tác video của mình đúng không các bạn bấm là gì trên quảng cáo của bạn này bấm hàng số 2 nhá rồi sau đó gì loại tương tác là các loại tương tác nào lượt xem video hoặc là gì lượt tương tác bài viết thì các bạn là thì chọn cho tôi là lượt tương tác bài viết cho tôi lượt tương tác bài viết nha ok không rồi mục tiêu hiệu quả này tăng tối đa lượng lượt tương tác bài viết các bạn bấm sổ ra xem nó nói gì nữa này hoặc mục tiêu khác là gì đó nó bảo là tăng tối đa số người tiếp cận hàng ngày tối đa hóa trị được hiển thị thì bây giờ chúng ta gì đang mục tiêu là gì tương tác với bài viết với video của bạn mà đúng không thì bạn là gì tăng tối đa lượt tương tác bài viết nó chọn đúng rồi này <clears throat> mục tiêu chi phí cho một kết quả đúng không thì mỗi kết quả bạn muốn đặt bạn bao nhiêu tiền đấy thì cái này tôi dạy các bạn ở phần phần mà phần sâu một chút là gì là mình đặt giá thế nào bạn nhá đó đối thủ nó đặt giá là 500 đồng chẳng hạn thì mình đặt là gì tối đa là gì cứ trồng 10.000 đồng lên một tương tác được hạn ví dụ vậy cái này không bắt buộc các bạn không phải nhập đó đây là cái phần sâu tôi dạy các bạn là cái một cái mẹo nhá để là bạn thầy ơi em thấy đối thủ nó chạy của này hay quá Đấy, nó, nó dùng ngân sách nó phổ đông có thể ạ tôi có cách giúp cho các bạn tôi ưu phần này các bạn nhé các bạn bình tĩnh phần này các bạn sẽ hiểu sâu bởi bây giờ tôi giải thích nó hơi bị trừu tượng một chút nha các bạn nhé có không rồi tiếp theo ngân sách này ngân sách là các bạn để ngân sách hàng ngày với tôi nhá rồi ngân sách hàng ngày thì các bạn là cứ để 100 ngàn đồng tài khoản mới nhé đừng để là giống tôi mà mỗi bây tôi để 500 ngàn đồng là tôi đã chạy rất nhiều rồi đốt cả hơn trăm triệu rồi đúng không à tôi để gì 100 ngàn đồng một ngày rồi cứ để như là kiểu này các bạn nhé bởi vì các bạn mới chạy và bây giờ các bạn mà để một triệu đồng đúng không một triệu đồng <clears throat> nó sẽ báo này cao hơn 490% so với ngân sách trung bình nó sẽ bảo là tài khoản của mày có vấn đề hay là mày muốn chạy bùng đây mày muốn viết <laughs> mày muốn viết uh, mình muốn viết để voi đè đúng không để thằng khác đúng không tôi tôi để 100 000 đồng Facebook nó hiểu lầm các bạn nhé bảo là mình là mình chạy bùng ấy mình để đi cứ 100 000 đồng đối với tài khoản mới cho tôi cứ test thử như này ngày bắt đầu là ngày hôm nay ngày kết thúc các bạn không không có đạt đâu hoặc là một số chị bảo em muốn test là 3 ngày và thì các bạn là ngày kết thúc là ngày ờ, mùng 3 đúng không đến 3 ngày sau là ngày mùng 6 này là ngày mùng 6 này mùng 6 đúng không đó đến 12 giờ đêm ngày mùng 6 là nó dừng tự động dừng chiến dịch nhá bởi vì em muốn test 3 ngày thì ngày mùng 3 bắt đầu chạy thì mùng 6 là lúc 00 giờ 00 nó tự động nó dừng chiến dịch cho các bạn thì tôi thích tôi cứ để thả cái này thả để tôi đo lường các bạn nhé ok tôi thả ra tôi đặt là ngày kết thúc rồi đây là đối tượng này đối tượng nhá thì chiến dịch này là các bạn bấm vào đây bấm vào đây này rồi đối tượng các bạn này chú ý này nó là đối tượng tùy chỉnh nhá đối tượng tùy chỉnh thì chiều tôi dạy cho các bạn sau khi các bạn đã chạy xong đối tượng đã lưu đúng không? đối tượng tùy chỉnh là cái này các bạn không quan tâm thì các bạn di chuột sang bên phải đây nó phần sử dụng đối tượng đã lưu là khách hàng mục tiêu mà tối ngày qua các bạn tạo hai nhóm đúng không các bạn bấm vào đây cho tôi rồi tôi tìm khách hàng mục tiêu rồi khách hàng nhóm số 1A đâu rồi đây nhóm 1A đây đây nhóm 1A là tôi chọn là nhóm 1A là khách hàng mục tiêu sở thích gì đây 1A đúng không đó là nữ này rồi là đấy tôi chọn một nhóm 1A trước nha chọn nhóm 1A này rồi Tuổi từ 26 đến 35 là nữ này Sở thích là kinh doanh này, bán hàng này Quản trị viên các trang sức khỏe này Loại trừ nữa đúng không? Là các bạn đã làm ngày hôm qua rồi Ở phần vị trí quảng cáo nhé Là nếu bạn nó, nó báo là vị trí quảng cáo Asvan là khuyên dùng Cái này các bạn đừng chọn nhé Cái này là gì? Nó nó gì? Nó nó cho mình chạy quảng cáo ở nhiều nền tảng lắm các bạn Instagram này rồi chạy ở trên những trang gì trang uh, trên trang báo này vân vân cả thì nó tốn tiền các bạn các bạn nhớ là đặt vị trí thủ công giúp mình nhé thủ công giúp mình bởi vì là để giảm chi phí rồi ở phần thiết bị này nếu như các bạn mà <clears throat> khách hàng nếu mà, mà các bạn mà ngồi văn phòng đông ấy thì các bạn có thể để cả máy tính được còn khách hàng của tôi đúng không thì đa phần người bán họ online thì tôi để gì mỗi di động thôi để đỗ tốn tiền như vậy thôi hiển thị càng nhiều chỗ càng tốn tiền như vậy thôi các bạn nhé bây giờ các bạn để máy tính thì nó phủ cả máy tính luôn khách hàng có máy tính mà họ làm việc họ lướt facebook đâu các bạn nhé nó vẫn hiển thị máy tính mình mất tiền thôi mình tắt máy tính đi rồi các bạn đã hiểu chỗ này không hiểu chỗ cái phần thiết bị tôi chọn không hiểu thì bấm chữ h này bởi vì tôi giảng đến phần nào tôi giải thích cho bạn luôn ok hiểu nhá rồi thì các bạn nhớ đây chọn gì à chọn cho tôi di động nhá đừng chọn máy tính máy tính nó, nó tốt kém nha các bạn đó và tiếp theo là nền tảng này nền tảng thì các bạn gì để cho nó tắt mấy cái Audien Network đi mấy cái Audien Network là những cái, những cái phần gì nó quảng cáo ở trên những trang à, khi anh chị lướt à, à, lướt à, lướt báo đó anh chị bấm vào một cái link báo trên Facebook chẳng hạn thì tự động nó hiển thị ra một cái một cái uh, banner quảng cáo của anh chị nó tốn tiền rồi mình tắt đi Instagram rồi nếu khách hàng của bạn mà ở trên Instagram thì các bạn cứ để Instagram khách hàng tôi ít dùng đúng không tôi tắt đi đỡ tốn tiền đa nền tảng thì tốn tiền tắt đi vậy thôi ok tôi tắt đi này rồi mình chỉ để nền tảng facebook thôi các bạn nhé rồi tùy chỉnh tài sản này bảng feed nhé à, nó là bảng feed bảng feed là gì nó hiển thị new feed bảng feed là hiển thị ở trên new feed này, này bạn này bảng feed là hiển thị ở trên new feed các bạn bấm vào facebook của của, của mình đi bảng feed ở trên điện thoại nhá là khách hàng nó lướt vào facebook là lướt new feed nó hiển thị ra các quảng cáo của bạn và ngày hôm qua tôi giải thích cho các bạn rồi đúng không nó được tài trợ đấy được tài trợ đấy chỗ này này đây, đây là không phải được tài trợ mà mà không hiểu là cái máy tính tôi nó không hiển thị quảng cáo nó mới hay chứ <laughs> rồi bảng fit tin vào real ok này mục đích này real tin vào real này rồi khi khách hàng bây giờ họ đang lướt à, những ai mà hay mở phần real của Facebook ấy đó thì quảng cáo của, của chúng ta nó đè lên đó các bạn nhắc hiển thị đây này các bạn xem này hiển thị kiểu này này kể câu chuyện phong phú sống động bằng quảng cáo chân thực hiển thị toàn màn hình đây này nó báo này đang xem reel đúng không tự nhiên có quảng cáo là gì à, ra ra spec market sponsorship này được tài trợ này đang xem reel tôi hiển thị đấy đó tự nhiên nó hiển thị ra video của mình thì các bạn cứ để chọn nha bởi vì chúng ta đang chạy video các bạn nhé quảng cáo trong luồng cho video và thước phim đây tôi đỡ đỡ phải kết nối với điện thoại nhé nó mất thời gian tôi mở cho bạn cái, cái này luôn này trong luồng kiểu này này chia sẻ màn hình ờ, rồi các bạn thấy màn hình tôi chưa các bạn ơi các bạn thấy màn hình mà à, <clears throat> tạo quảng cáo video trong luồng trên trên Facebook chưa các bạn này bạn thấy chưa bấm tôi số 1 đi bấm số 1 đi nó chạy kiểu này này rồi thấy rồi đúng không đây bạn thấy này rồi <clears throat> tôi bấm video cho bạn xem nhé nó chạy kiểu này này nó chạy này nó giống như hệt như YouTube các bạn nhé đúng rồi nó hệt như YouTube đấy sorry các bạn trong luồng là nó là tiếng youtube nó, nó báo này à, đây những người xem cùng một video trên facebook có thể thấy các quảng cáo khác nhau tùy vào sở thích của họ đây cách nhắm mục tiêu cho video trong luồng trên facebook này là dựa trên đối tượng những người xem cùng một video à những người xem cùng một, video tức là gì nó phân bổ với anh chị em mình là ví dụ khuyến là về xe ô tô chẳng hạn thôi mình biết là khách hàng đang xem một cái gì về xe ô tô tự hiển thị ra cái mẫu quảng cáo trong luồng Khuyến đang giới thiệu dịch vụ ô tô chẳng hạn đó mọi người hiểu không đó thì sao đây là các bạn đang xem này nó hạch trên Facebook là 8 7 6 mở to ra nhá 5 4 3 2 1 đấy trong luồng các bạn nhá trong luồng video tức là khi các bạn đang xem video giống như YouTube các bạn mở YouTube các bạn xem đúng không là quảng cáo trong luồng các bạn cứ để tích cho tôi nhá review để lại cho tôi này bảo fit và nhớ phải tích luôn tin nhắn thì à, cái này bỏ qua bởi chúng ta tương tác này đang tương tác thì không tin nhắn tin nhắn tôi hướng dẫn là các bạn chạy gầy bài chạy quảng cáo bán hàng đấy trong bài viết này tắt đi không cần thiết tốn tiền rồi tiếp theo này ứng dụng trang web bỏ luôn bấm hiển thị thêm tùy chọn xem có gì không thiết bị đặt ôn này bấm chỉnh sửa nào là chọn tất cả thiết bị di động đúng không chọn tất cả đi rồi là chỉ khi được kết nối wifi có nghĩa là sao nên nếu như các bạn mà tích kiểu này tích kiểu này các bạn nhé là khách hàng kết nối wifi mới, mới, mới đọc được quảng cáo của bạn nên các bạn đừng tích cho tôi đấy rất nhiều người bảo em nhưng tích cái này rồi thầy ạ các bạn đừng tích nhé tích về là đòn ngay rất nhiều người là sao họ dùng 3G mà họ không dùng wifi đâu tiếp theo là tìm kiếm tìm kiếm là sao biết dụ là sản phẩm mình bán nó giảm cân của bà chín đúng không khách hàng nó sợ từ giảm cân thì cái bài viết quảng cáo của chị nó lên top của Facebook các bạn nhé nó giống như top Google đấy đây này tìm kiếm góc này này các bạn này giảm cân giảm cân này bấm enter này đó thì nếu như ai quảng cáo giảm cân nó hiển thị trên, trên đỉnh đầu này đỉnh đầu luôn này đó, nó vượt qua cả thằng nhóm này các bạn nhé nó ưu tiên bài quảng cáo hơn bởi vì mình đang trả tiền rồi mọi người hiểu hiểu chỗ tìm kiếm chưa hiểu thì bấm chữ hát cho mình đấy ngứa cả người đúng không các bạn <laughs> hiểu bấm chữ hát cho mình đấy ở ờ, người vâng, tương tác mình đi <clears throat> hiểu chỗ khách hàng nó, tại sao mình chọn tìm kiếm chưa ví dụ khách hàng là họ tìm giảm cân và bài cái quả bài quảng cáo của chị chín là bán giảm cân nó hiện thị ở trên top luôn này nó nằm trên đỉnh như luôn này đây đây sọt này nó nằm trên đỉnh như luôn này đó alo đâu rồi mọi người hiểu không <coughs> hiểu ok rồi thì đấy là gì? tìm kiếm sau khi chúng ta đã chọn xem à chúng ta đã chọn xong uh, vị trí này đối tượng là nhóm 1A rồi đúng không ngày bắt đầu rồi này ngân sách 100 nghìn này và cho chúng ta bấm tiếp tục chúng ta để ý này nó bảo là kết quả hàng ngày ước tính khoảng 1,5 nghìn người đến 4,4 nghìn người tiếp cận lượt tương tác bài viết là 196 đến 565 người một ngày các bạn nhé thì bảo thầy ơi tại sao nó ít như vậy thì các bạn cứ tăng ngân sách này là là, là cao à <laughs> tôi sẽ đổi ngân sách thử rồi nhá tôi để 500 rồi nào một triệu rồi nào đổ đấy thấy chưa nó lên mà hai nghìn một người năm năm phẩy bảy nghìn người một ngày này tiếp cận bốn bốn nghìn người một ngày mà thấy chưa tôi tôi, tôi, tôi giảm một một trăm nghìn thôi <laughs> đổ đấy ngân sách quan trọng là bạn nhá đổ nhiều tiền nó vậy đấy rồi bấm tiếp tục này rồi bây giờ quan trọng này Quan trọng quan trọng <clears throat> Chúng ta chọn trang nào đây Đợi loát nha Đây là cái trang các bạn đỡ nhầm lẫn này Rồi chị Thúy Mõm chị Thúy Mõm mở Nghệ An chú ý này Hiện tại bây giờ mình có rất nhiều trang nhiều page đúng không Là nhớ rất nhiều người chọn sai Và thầy em cứ em lại thêm hình ảnh nhưng mà tại sao cái trang em là trang khác thầy ạ Này trang này trang ngăn chế tỏi của mấy anh đại ca giang hồ anh trai của tôi này mấy quanh tôi chơi cùng này mấy ông đại ca này đây, tôi, tôi làm cho ông cái trang này đúng không Đấy, thì tôi tôi đừng chọn trang này tôi chọn cái trang mà tôi muốn chạy Đấy. À, tôi sẽ chọn một cái trang là trang à, Phạm Thanh Bình trang chính của tôi đi Đấy, rất nhiều trang các bạn chú ý chọn này sau Trần Quốc đây ta à hôm trước tạo này Phan Hoài Phương này Phạm đây cái trang chính của tôi đây là ID là 283 còn trang phụ đang chạy là Phạm Thanh Bình là 2673 nhé tôi, tôi chạy hai trang liền tôi chọn là trang chính nhé mục đích là tôi chạy trang chính này trang Phạm Thanh Bình này, này. rồi thì ở đây này <clears throat> chạy dạng tương tác này là ở phần thiết lập quảng cáo này nếu như chúng ta đăng bài viết sẵn ở trên gì ở trên ở trên fanpage thì các bạn có thể chọn bài viết có sẵn tôi chọn bài viết có sẵn này như vậy chọn bài viết sau đó tôi chọn những cái bài viết bài viết mà tôi đã đăng sẵn này bài viết nào tôi đăng lúc sáng 13 người like hoặc là đăng ngày hôm qua có 159 người like trên page tôi này hoặc tôi đăng một cái ờ, đợi chờ gì đây vân vân đúng không thì là đây là bài viết có sẵn mình đang sẵn các bạn nhé những, những bài viết đang sẵn ở trên page thì nó gì nó hiển thị là sử dụng bài viết có sẵn và bây giờ tôi muốn đăng một bài này ở trên này có video của tôi chẳng hạn này thì tôi anh chị bấm vào phần tạo quảng cáo mới nhé tạo quảng cáo mới chú ý này nếu như chị chọn sử dụng bài viết có sẵn thì có nghĩa là sao là anh, anh chị phải đăng video lên page của mình các bạn nhé các bạn phải vào page này vào page của mình nhá <clears throat> tôi tắt bớt cái này đi các bạn nhé nó làm cho nặng các bạn nặng máy tính các bạn khi anh chị vào page đúng không vào page của mình này và anh chị em mình đăng bài viết lên đó trước các bạn nhé rồi sau đó chúng ta mới chọn này vì tôi vào cái page của tôi là phạm thanh bình tôi bấm vào phần đăng bài tôi bấm phần đăng bài bạn nhé đó sau đó tôi, sáng tôi đăng bài này lúc 3 giờ trước đúng không thì tôi chọn bài viết đó chẳng hạn đây sử bài viết có sẵn tôi chọn bài viết này đó, tôi bấm chọn bài này chẳng hạn tuy nhiên bây giờ tôi muốn chạy video đúng không tôi tôi chọn và tôi bấm vào đây tôi tạo quảng cáo mới đi tôi quảng cáo mới này và sau đó tôi kéo xuống dưới ở phần nội dung quảng cáo này tôi chọn phần thêm phương tiện video là tôi thêm video các bạn nhé thêm video nếu như ở trên tài khoản các bạn chưa có video thì các bạn bấm vào phần tải lên cho tôi đây ở góc bên phải này nó có chữ tải lên nhá thì video của bạn nó phải nằm ở trong máy tính nhá các bạn nhá <laughs> ví dụ tôi có cái video này rồi tôi có cái video tôi làm sẵn đây rồi đúng không tôi chọn video này bởi vì tôi đã tải sẵn ngày hôm qua rồi tôi bấm gì tôi bấm vào tiếp video hình dạng gì dạng đứng các bạn nhé dạng đứng như này và cho tôi bấm tiếp tục này đó rồi sau đó là gì sau đó là phần uh, xong bấm chữ nút xong này đấy thì nó hiển thị kiểu này bạn ạ đây được tài trợ này thấy chưa phạm thanh bình được tài trợ này ở trên real facebook nó hiển thị như nào này kết quả tìm kiếm như nào này và ở phần nội dung này đúng không nội dung này các bạn viết cho tôi một vài câu gì đó một vài câu các bạn nhé một vài chữ bạt rồi sau đó tôi bấm vào đăng các bạn nhé bấm đăng bấm chữ đăng này đăng tải này và đợi facebook gì đợi facebook nó gì nó chạy thôi các bạn nhé ok bấm xem đã đăng bấm xem chi tiết này rồi sau đó bấm, bấm nút dấu nhân ở đây này thoát ra thoát ra rồi các bạn xem là nó đã nó có biểu hiện như nào bạn nhé bấm dấu nhân rồi đây tôi bấm vào chiến dịch này bây đang xử lý các bạn đây là quảng cáo đang xử lý đấy đang xử lý thì bấm à, đây bấm F5 này cho lót lại trang rồi nó bán là không có quảng cáo có nghĩa là sao là nó đang xét duyệt các bạn ạ à, tôi tích và tôi chọn là ví dụ bảo thầy em muốn chọn là cái chiến dịch ví dụ tôi muốn chọn chiến dịch là tôi muốn kiểm tra chiến dịch này đi tương tác video đúng không tôi tích vào đây này tôi bấm vào phần quảng cáo này bấm quảng cáo này thì nó báo là gì à, đang xét duyệt các bạn nhé thì các bạn sẽ đợi khoảng 5 10 phút nó sẽ chạy quảng cáo ok không đấy thì như này đợi một chút này nó loát nó báo các bạn xem này rồi, máy nó bị ờ, nó nóng quá chị nhỉ nóng rực rỡ rồi này đây đang xử lý đây thì đợi khoảng ờ, tại khoảng của tôi khoảng 5 đến 10 phút nó chạy vào nhá bởi vì tôi chạy tôi đốt nhiều tiền quá rồi là nó chạy thì các bạn sẽ cũng làm như vậy này và bài tập buổi trưa ngày hôm nay này là các bạn tạo chạy chiến dịch tương tác nhóm 1A nhá xong để tôi ờ, khởi động lại cái máy các bạn nhá xong buổi chiều đấy tôi hướng dẫn các bạn là chạy nhóm gì nhóm 1B luôn đấy chiều đấy là tôi hướng dẫn các bạn tách phân tách nhóm quảng cáo thành hai nhóm nhóm 1A rồi và thành thêm một nhóm nữa là nhóm 1B các bạn nhé nhóm 1B ok không bây giờ là 11 giờ 38 thì chiều nay chúng ta sẽ học sớm một chút nhá là 1 giờ 45 các bạn vào lớp nhá